Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với xem cái bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua mình có lên cho anh em một trận đấu thôi Ở giải AFF Cup đó là trận đấu giữa Thái Lan và Campuchia Khi mà mình có cho anh em đi đó là Campuchia được chấp 2.5 đầu trận đúng không Cũng như là cái xỉu uh, gì ta xỉu uh, à, 3 đúng không cái xỉu ba thì à, anh em chúng ta ngày hôm qua theo à, kèo của mình ở trên kênh thì anh em chúng ta hòa kèo khi mà chúng ta chỉ chiến thắng được mỗi kèo chấp Campuchia 2.5 cũng như là cái xỉu 3 thì anh em chúng ta không chiến thắng được Tuy nhiên thì ở trong trận đấu uh, có lúc kèo đã lên xỉu 4.5 thì mình cũng có đẩy cho anh em tiếp đó là cái xỉu 4.5 thì anh em chúng ta cũng chiến thắng rồi và ngoài ra thì mình còn trong trận đấu mình còn đẩy cho anh em tiếp đó là đi Campuchia hiệp 1 cũng như là xỉu 1 Đấy, Campuchia được chấp 1.25 cũng như là cái xỉu 1.75 thì anh em chúng ta cũng bú hai cái mã kèo ở ngay hiệp 1 rồi đúng không anh em Đấy, như mình cũng nói rồi việc mà anh em uh, chọn lựa chọn kèo dưới cũng như là xỉu thì tốt nhất anh em nên đi đầu trận còn khi mà anh em đã thích đi kèo tài cũng như là đi kèo trên thì tốt nhất là anh em cứ đợi khi nào trận đấu diễn ra và bóng lăn thì anh em chúng ta đi kèo là nó mới hợp lý nhất đúng không? Thì ngày hôm nay tiếp tục với giả AFF Cup anh em nhé Chúng ta sẽ đến với kèo đó là giữa Việt Nam chúng ta và Myanmar Hiện tại kèo chấp đang là 2.5 Và Myanmar được chấp 2.5 Và tài xỉu cả trận đang là 3.5 Tất nhiên rằng là chúng ta sẽ lựa chọn Việt Nam chúng ta rồi đúng không Tuy nhiên thì mình nghĩ đây vẫn là một cái mã kèo chấp rất sâu của Việt Nam chúng ta với Myanmar Myanmar thì không có mục tiêu nào để thi đấu nữa cả khi mà họ đã bị loại rồi một điểm sau uh, à, 3 trận đấu thì không có lý do gì mà Myanmar có thể đi tiếp trong cái giải đấu năm nay nữa tuy nhiên Việt Nam chúng ta lại khác anh em nhé Việt Nam chúng ta thì lại khác khi mà đội đầu bảng A đang là Thái Lan và Việt Nam chúng ta muốn tránh Thái Lan ở trong cái vòng bán kết thì Việt Nam chúng ta bắt buộc phải ở đứng ở vị trí đầu bảng anh em Và còn nữa đó là trận đấu giữa Malaysia và Singapore cũng là một trận đấu rất quan trọng khi mà trận đấu này là trận đấu sống còn của cả hai đội bóng và tất nhiên rồi Việt Nam chúng ta sẽ phải xem cả hai đội bóng này và việc mà Malaysia thắng hay là Singapore thắng thì cũng sẽ là uh, gây một sự khó khăn cho Việt Nam chúng ta và Việt Nam chúng ta nếu như muốn có quyền tự quyết thì Việt Nam chúng ta sẽ cần phải giành chiến thắng trong trận đấu này anh em nhé trong trận đấu với Myanmar này và tất nhiên rồi trong lịch sử thi đấu với Myanmar thì thường thường Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng với tỷ số đó là 2-1 anh em nhé Đấy 2-1 anh em nhé với tỷ số 2-1 Vì vậy nên là mình đang nghĩ rằng cái kèo chấp 2.5 sẽ là cái kèo chấp khá là sâu cũng như là cái tài 3.5 thì anh em chúng ta có thể đi cái xỉu 3.5 đấy anh em nhá đấy thì đó là những cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đi đầu trận đi đầu trận thì anh em chúng ta có thể ưu tiên đi cái xỉu 3.5 còn kèo 2.5 thì anh em chúng ta có sẽ đợi khi nào trận đấu diễn ra kèo hạ thì anh em chúng ta vào thì hợp lý hơn đó là cách chơi của mình cách chơi răn đinh anh em nhé đợi kèo thì phải đi theo trận chứ không phải là trận đi theo kèo Đấy, đó là cái nguyên tắc chơi bóng của mình thì anh em nào thích cách chơi của mình thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng thảo luận cũng như là chơi với tất cả các bet thủ của mình anh em nhé và ngoài ra mình cũng nói rồi đó là mình còn có kênh đó là ca bóng đá nữa thì anh em chúng ta sang kênh ca bóng đá đăng ký để theo dõi hết tất cả những cái mã kèo ngoại hạng Anh của ngày hôm nay mình lên cho anh em nhé Hiện tại mình đã lên cho anh em trận đấu đó là trận đấu giữa Arsenal và Newcastle rồi Đấy Rồi Thì video cũng đến đây thôi Hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình